đây vườn bưởi bánh tân đây các bạn sai lắm đẹp đây, từ trên cao xuống thấp mà vườn bưởi rất là mê không thể ra cây rất là đẹp quả rất sai lá vẫn xanh cây này cây là đào đường đấy anh cây này đào đường hay diễn đấy ờ, đào đường à, sai thế nhỉ Giếng tre này bao từ từ từ đây từ đây này đến đây rồi này đi. Đây là anh đã thu hết rồi đào đường rồi con chị hả? Ừ, thu hết đào đường rồi, còn bây giờ hoàng nữa. Còn một ít nữa thôi hả? Ừ. Đây thưa các bạn, đây là bể diễn của nhà anh Tân đây, trời. Sai mã đẹp này. Đây các bạn. Như chất đống. Đây, các bạn mỗi một chùm hết cái quả này vun hai lần chưa kể thu lúc đấy à, xin chào à, hôm nay là rất may có chị Tân và anh sĩ ở công ty Sindic Tân Phát ở ở Giang và rất chịu trùng hợp à, những đồng nghiệp của tôi dạ. và tôi tự giới thiệu tôi là bác sĩ phạm văn tên đã về hưu được à, năm tháng và hôm nay là các anh đồng nghiệp của chúng tôi của dân đại tỉnh cũng nên thăm đến chơi vâng. thứ nhất thăm nhà thứ hai là nên thăm uh, cũng các anh cũng có cái vườn nó nhỏ để nên học hỏi trao đổi kinh nghiệm giao lưu giải với nhau Thế là tôi xin giới thiệu đây là anh thêm nguyên phó giám đốc trung tâm kiểm soát tật tỉnh Bắc Giang vâng. anh Phan Nguyên kế toán trưởng trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang anh Nam là đặng là kế toán trưởng trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang và các anh cũng là có đã, đã về hưu rồi đã sáng tác nhưng mà nhà nó có vườn nó nhỏ cũng được hôm nay lên chơi thăm và anh em là đồng nghiệp đi chơi thì cũng khi về hưu anh em thì tụi gặp nhau và cũng là qua cái, cái tôi thì có cái vườn nó nhỏ mục đích của tôi không phải là làm vườn mà tôi làm vườn đây là vui giải trí và và để nó thư giãn lao động và, và tác dụng thể thọ thì à, qua một năm à, cũng bưởi cho tôi thì chờ bảy năm rồi và với năm kinh nghiệm thì làm còn cái bưởi thì cách nhất mình thì hiểu cái bưởi và tất cả chăm sóc cây bưởi theo sinh lý của cây bưởi và để được được cái quả bưởi như thế này thì nó cái đầu tiên nói với à, các anh các chị là phải đủ và cân đối các chất dinh dưỡng tức là đầy đủ và cân đối đa lượng thu lượng thế cho nên là và tôi thì là hoàn toàn vườn của tôi dùng phân hữu cơ thì tôi có 60 cây bưởi thì bốn loại bưởi tôi chủ yếu là bưởi diễn đây xung quanh bên này là bưởi diễn thì thứ nhất là mỗi năm tôi dùng từ năm án này mỗi năm tôi dùng khoảng 50 đến 70 cân phân rùa ngoài ủ phân gà đấy tôi ủ men lớn Sico Đà Ma vâng. năm vừa rồi tôi là một cái men của công ty HNC Hà Nội hai là tôi ờ, tôi dùng ngô của đối tương và cá thứ ba thì năm vừa rồi tôi thì từng giai đoạn mà tôi chăm sóc thì đầu tiên sau khi thu hoạch xong thì tôi phải có nó có nó thì trước khi có nó tôi rắc vôi rắc vôi được khoảng 15 đến 20 ngày thì tôi mới rắc nân nân thì tôi dùng hai loại nân văn điển và nân nâm hạo bởi vì nâm để một củ mầm hoa hai là kích thích dễ nân văn điển để cho hạn chế hạn chế rắn đất của tôi sốt sau rồi xong tôi rắc phân chuồng cộng với to có chỗ nó ủ của năm ấy mình phân silic vâng, đấy cho phân silic thì mình mỗi con nó thì ờ, với gốc một cân cây to cân rưỡi vâng. trung bình mới có một cây cây như thế này bảy năm tuổi là cho một cân một cân cây to thì cho cân rưỡi rồi vâng. sau đó bắt đầu chuẩn bị ra hoa trước và đến vì cây bưởi tôi rất khỏe tôi đã phun hai lần mầm hoa bởi vì nếu không phun mà cây khỏe này nó bị trời mưa bật độc Đúng rồi. mà đã bật độc thì dinh dưỡng từ quả lên lọc, bởi vì là nguyên tắc là dinh dưỡng nuôi từ lọc hoa đến quả vâng. đấy cũng nắm nguyên tắc cái đấy vâng. <coughs> nên phải hãm làm sao là bây giờ các anh các chị xem của tôi không một tí lọc nào đúng rồi không bật đồng một tí nào không bật đồng một cây rất khỏe vâng. đúng rồi không phải đừng đừng nghĩ ra quả sai mà không bật đồng là sai lầm đấy vâng, đúng rồi hai là tôi không xiết nước Xí nước xong vâng. tôi cũng vâng. có phân Xí nước bằng cái tôi không đốt rãnh ra Tôi sới Sới cho nó khô Không hành động gì cả Và quả cũng mỏng phải làm như thế Sau đó Xong thu quả xong tôi mới phọt nước Nếu mà vườn tôi mà thu hoạch rồi tôi sẽ phọt nước rồi Tưới từ từ thôi Và cái đầu tiên là tôi tưới Tưới từ lưng đây một khoảng kiểu ôm nó lại cho nó quen ôm sau thì phọt hơi ẩm luôn vâng. nếu như phọt ngày nào dụng ngày vâng. rất đơn giản nhưng mà... là anh à, tưới theo tính chất là từ từ thôi hả? tưới từ từ. Vâng. Cho ăn à, cho nước vào. Từ từ. Đến khi nào này nước khi nước là phân một phần mới phun phân hóa của hóa N chín tư rất rẻ vâng. một gói nó bán được có năm mươi nghìn vâng, và lúc đó tôi tưới hòa với xí cái túi 300 gram đấy túi 300 gram ấy vâng tôi hòa với lồng lộ vì tôi bón đây rồi hòa lộ mỗi gói là 80 <coughs> lít vâng tùy theo đất ẩm hay đất, đất khô vâng. đấy và từ giai đoạn đấy tôi dùng đỗ tương ngâm vâng. cứ liên tục cho nó đến khi hết cho sáu vâng. Vâng, đấy thế tháng vâng. 6 và bắt đầu cái khó khăn ống nước là giai đoạn là ra hoa để được tạo hoa đồng đều vâng. và tôi thu phấn thu phấn nhưng tôi vẫn phun nhưng mà không quanh không quanh ờ, không quanh thế nào bây giờ kỹ thuật không cần quanh các bác nhé quanh nào quanh này năm sau à nó lấy được mùa năm sau à, kiệt quá rồi thế nhưng mà quan trọng nhất là hòa giữa và dinh dưỡng làm sao chuẩn từ hoa dân tộc và trong ra hoa quan trọng nhất là được phun các các vi chất các chất và phòng bệnh số bệnh đặc biệt là nhện đỏ nhảy bệnh vâng, vì tôi dùng phun vâng. kết hợp với thuốc nhện màu đỏ ấy vâng. phun trước khi tung hoa mỗi tuần vâng. và hoa nở được một phần ba số hoa phun tiếp tiếp vâng. còn nếu hoa mà không đồng đều vẫn không cách một tuần được và nhưng vì sao mình thụ phấn Đúng rồi. mình đã thụ phấn thì không nghỉ lại cái chuyện gió hay là ong bướm nữa sau đó là cứ muốn hai tuần thì mới đạm một lần à chết à xin lỗi từ đỗ tương từ nhưng đầu tiên phải hòa hòa noãn vâng. đến khi quả co và món chân ngò một cái chén này là tôi tăng dần rồi vâng. và có thể tôi NPK vâng. NPK ít thôi bởi vì phân của tôi đủ vì cả ngô là cả nân là vâng. cả lỗ tương rồi về tôi dùng NPK vừa tôi vừa tôi dùng tôi bón hai đồng NPK vâng. và NPK thì đầu tiên tôi dùng 15 15 hàng của Văn Điển ạ của Hà Nam của Hà Nam à của Hà Nam tức là anh nói với BK 15 15 năm rồi đảng 15 năm 15 vâng. bởi vì cái tuổi này cần đừng có ỉ đừng có đạm cao bởi vì tôi muốn cương thì cưới cũng đã rồi xin rồi không ý là xin tôi nói vâng. đấy sau đó kết hợp với việc xem phòng bệnh tôi dùng không phải cho bà theo ấy tôi cho chu kỳ mỗi tháng rồi kể cả có hay không được đấy, nhưng mà từng giai đoạn mình phương phòng là thuốc gì đấy thì bắt đầu đến tháng 6 đến tháng 6 tôi đo đường kính của quả từ đến 82 phân vâng. dừng đã hết vâng. lúc đó tôi chỉ có cho và cái gì cho bếp và cái cho bếp vâng. và cái vườn của tôi mới năm là hai tấn chấu tôi mua vâng. hai tấn chấu là nghìn rưỡi một chín một cân là hai tấn khoảng ba triệu, 3 triệu. đốt thì tôi ở đây à. giải ra vâng ca đi ờ, thì là tôi dùng là mỗi cây có một cân ca đi nhưng mà tôi cưới là năm lần mỗi lần có hai lần nhưng ca đi là mỗi lần chắc phải cưới ba lần bởi vì do tấm nhiều nhà vườn cứ tưới nhiều cani à, cứ quá nhiều anh ạ không tưới sau cuối cùng nó nó trên mặt nó vẫn nằm trên đấy nằm trên mặt còn mưa mưa sốc đúng rồi chết tôm chết tôm là một dụng đá đúng rồi đấy đấy à thế thì thật ra làm vườn cũng chẳng khó đâu như mà tôi này phải đầu tư quan tâm thì thế còn là rất khuôn chuyên với chị Tân là sau một năm sử dụng con của chị thì đây là tôi so sánh à, giữa năm ngoái tôi sử dụng vâng năm nay cái thứ nhất chúng tôi thấy sử dụng là xuất phát từ nông nghiệp, cái đất ở đây đất vùng lục ngạn là đất dùng thương hiệu cây vàng lâu năm lắm rồi vâng. mà dân mình này lạm dụng phân vô cơ đúng rồi lạm dụng phân vô cơ hai là cái si nick này là độ dốc đổi cao vâng. mỗi trận mưa nó trôi đi nhưng mình vẫn chung được đúng chung đi được vâng. si nick là chung được vâng. cho nên nó không có gì hồi phục vâng. kết hợp cùng phân hóa học nhiều đúng rồi làm cho nên nó không phải là một iốt iốt một hơi nước biển vào nó còn cục của iốt vâng. nhưng chu đường này nó cứ mỗi năm nó chùa đi thế vậy dù anh có bón nhiều phân nhưng mà không tí nữa tôi sẽ nói tác dụng của cái chính vâng. thì nó, nó thiếu cái dung lượng này nó không chuyển hóa các chất thì đúng rồi cho nên so sánh cái phân chinic này với năm ngoái tôi sử dụng nó có mấy ưu điểm như này thứ, nhất phân phối quả mặc dù dung lượng quả rất đồng đều vâng và quả thì rõ ràng là ý là trong cái quả buổi là mọi năm có quả to này vâng, cái bột ồ cái bột này cho dùng đạm nhiều đạm nhiều đấy nhưng cái quả nó đồng đều tức là cái quả nó không quả nhiều quả to quá tôi rồi đồng đều vâng. mà vườn của tôi tôi cảm thấy sáu mươi phần trăm là quả đồng một, tức là dùng silic là quả đồng đều quả đồng đều vâng. ai này ăn chắc Chắc quả Chắc quả Vỏ mỏng Cuốn mỏng Ờ, cuốn nhỏ Cuốn nhỏ Vỏ mỏng Cuốn nhỏ Săn chắc Săn chắc Và hiệu quả rất là đậu quả rất cao vâng đúng rồi đấy tỷ lệ đậu quả cao cao vâng. đây là cái cái thứ nhất cái thứ hai thì sinic như một cái chất trung gian chuyển hóa các chất đúng rồi cho nên nó vận dụng nó ổn định giá vâng. và nó vận dụng nó chuyển hóa các các chất đa chu kỳ vào để chuyển hóa lên thứ ba silic có tăng sức đề kháng cho nên hạn chế được phu phòng bệnh mà đặc biệt ở vùng này thì bưởi này sợ nhất là nhện đỏ đúng rồi và đường hạt rồi vàng và nhện đỏ là hai cái nó tấn công hai cái mà nó là đúng bưởi vâng. mà không được phòng nhện đỏ thì người vàng rất là trên vườn của tôi đây không có một tí nào chai chua gì cả toàn tôi tôi tôi cái thứ tư làm chìa hóa cây Đúng, rất chìa hóa cây anh phát biểu phát hiện một cái điều này mà nhiều ừ. người người ta cũng phải cũng phải thốt ra rằng ừ. Sinic làm chìa hóa cây rất tức là cây ví dụ đang đang ở 15 tuổi nhưng mà phun phân Sinic bón phân vào nó trẻ như là 15 tuổi thôi Đấy. cái rêu giờ nó mốc rồi cái có bác xem sờ ná ná rất dày vâng. ná dày tức là nó bằng hợp rất tốt vâng. Ừ cái thứ sáu nữa là phân silic ừ. cái quan trọng nhất là, là nếu anh không có đo độ pH nó vâng. ổn định cho pH vâng. mà cái pH là là cái môi trường để, nó chuyển hóa chất dinh dưỡng mà cây bưởi này nó độ pH là chuẩn của nó sáu phẩy năm tôi có cái đo pH làm ra bà con làm vừa rộng không cái đo pH mà nhận có hai trăm nghìn dạ. không là có độ ẩm là độ pH vâng. thế tóm lại với những người làm vườn muốn đạt hiệu quả có chất lượng với cái vùng lục hàm này nên tự cái quy thật ra cái vườn bưởi của tôi như này mỗi năm tôi chỉ có định khoảng ba bốn triệu cũng đã lắm nhưng hiệu quả giá bưởi tôi đặt bưởi của tôi bán được gấp ba lần cái giá của tôi. bởi vì đây là ở cái vườn trong cái xóm này bán 10 có vườn hôm qua nó bán hai nghìn quả giá bảy nghìn quả vâng. bảy nghìn quả là không được mua người nhà người ta mua thôi vâng. quả nó không được phòng vâng. bệnh hai là trông trông nó không ăn thì nó không nó nhẹ nó nhẹ mà nó sân quả đúng rồi vô quả cái thứ hai này nên đủ cái thứ hai này nên đi vào vào hoa quả sạch có hữu cơ vâng thế các bác các, các các ăn quả bưởi tôi nó khác quả bưởi dùng cái gì vậy vâng. ăn quả bưởi bên uh, hữu cơ thì ăn ờ, đồ ngọt nó thanh vâng. Đấy, nó thanh hơn vâng. nhưng còn bón nhiều cani thì ăn ngọt sắc ngọt sắc ừ. nhưng mà để một thời gian nhũn hết ruột nhũn hết ruột mà ăn, ruột. ăn xong ấy các bác ạ các bác cảm giác như là nó gây đê ở cổ này này bởi vì nó ăn anh thêm à tức là bởi ngọt, ngọt thanh ngọt thanh ừ, ngọt thanh nó để một tuần sau ăn cực ngon luôn đúng rồi Đấy. ăn vào có thể nghiện luôn đúng rồi nhưng mà nếu các bác có nhiều kali thì cái ngọt của nó ngọt sắt mới ăn thì cảm thấy sướng lắm ngon lắm tuyệt vời nhưng mà sau các bác cảm thấy trong họng mình nó cứ ghê ghê tức là em có thể ví cho các bác là nếu món kali thì nó như là ngọt của cái kali là ngọt của đường hóa học còn cái ngọt của silic và ngọt kiểu hữu cơ thì nó ngọt, ngọt, ngọt à, cái vị tự nhiên thì nói này silic cần rửa chứ rồi cái ngọt của tôi thì đừng cho đấy vâng. tôi dùng mua hai mua sáu mươi cây hai tấn trâu kali hữu cơ tôi là kali hữu cơ cho biết ờ, thứ nhất là cái ngọt hai hai là nó hữu cơ không phải hữu cơ vâng đúng rồi một quả bưởi được cái này mỗi cây tôi dùng có một cân cani thôi quá ít vâng. tôi bù vào là cho hết, đúng rồi tôi bù vào cho hết, thì tôi mình dùng xí nó lại tăng cường chuyển hóa của các chất vâng. trong đó là phosphabit vâng. đấy thế nên là silic nó cũng là một dạng đúng rồi nó cái cái chấu nó cũng là một dạng silic ạ chấu này lá lúa thân lúa không nhưng mà tôi không ăn chấu vâng lúa thì cho mà vâng nó là một dạng silic khi mình đốt đi thì nó lại là dạng là silic là là silic hữu cơ hữu cơ silic của chấu là silic hữu cơ đấy nhá thì nó này và nó trong đó nó có cả thành phần kali và cả cho nên là và cộng với chín nữa thì cái ngọt của nó ngọt của bưởi này là cái ngọt của nó rất là có hậu tức là mình ăn mình cảm thấy ngọt ngọt đậm nó không ngọt rất như đồ ngọt ngọt thanh còn ngọt à ngọt thanh ngọt thanh nhưng mà ăn vào là nghiện ăn vào một lần là có thể các bác là ăn xong lại muốn ăn nhưng nếu mà các bác mà ăn cái bưởi mà có nhiều kali có nhiều kali các bạn ăn chỉ vài muỗng là mình ngán không thể ăn được ngọt quá và cái ngọt đấy rất nguy hiểm cho những người tiểu đường cái thứ hai nữa là nếu mình cho ấy cái ngọt này ngọt thanh thật ạ ừ. cái ngọt này nó ngọt thanh nó không phải ngọt vâng. nếu các bác mà bây giờ người ta nhiều người thích ăn ngọt không ngọt bây giờ có các nhà thế mỗi người mỗi một người có thể thích thưởng vâng. thích khác nhau đúng vâng. ví dụ như bọn tôi từ ăn thì ăn muốn ăn cái loại của anh là vừa thôi vừa thôi đấy chứ không còn luận ngọt quá thì không ngọt quá thì sợ lắm nhỉ nhưng mà phải nói là khách hàng hà nội tôi để ý họ thích không ngọt quá vâng đúng rồi đấy là những người sành ăn sành ăn có quá ngọt là người ta không thích cái quan trọng cái này bỏ mỏng ráo tôm tôm vâng. vàng không đấy ấy em lấy cái, cái quá trình lúc đây vừa chiều anh nhìn xem đấy đã bạn biết là cái vườn bưởi này có vườn bưởi sạch không để các bạn muốn mua thì nên đây là vườn bưởi sạch tôi khẳng định tôi à. toàn dùng phân hữu cơ vâng. còn thuốc diệt uh, côn trùng các thứ toàn phân à, toàn là dùng uh, thuốc của sinh học vâng mà bà con yên tâm tôi là bác sĩ vâng. mà tôi ở nhà tôi ở ngõ hay cùng, ở với vườn. Đây cùng với vườn tôi sống cùng với vườn nên vâng. tôi bảo vệ sức khỏe của tôi lên hàng đầu vâng. Anh nên vườn vườn tôi khẳng định vâng. vườn vâng. bưởi sạch và khi các bạn muốn mua bưởi sạch bưởi ngon bưởi chất lượng cao thì liên hệ với số điện thoại nào? À, tôi là số điện thoại 0912 558 452. Địa chỉ à, tôi là bác sĩ à, tôi là Phạm Văn Tân. Vâng. Địa chỉ ở xóm vượng Canh, xã Phượng Sơn, huyện Đồng Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Vâng. Nhà tôi ngay dưới ừ. đường. ngay dưới đường đường, đường bây đang à, nào. Bắc Giang đi trú. Ừ. Cho nên những bạn nào muốn mua bưởi sạch, bưởi ngon, bưởi chất lượng cao thì liên hệ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 hay là làm đường bụi che hết cả lá và quả đây một cái bưởi của anh à, Tân sai chữ chịt chào ông Tân ừ. quả như đống